rất là gấp nha cả nhà ơi đây là những nguyên nhân mà chúng ta rất là ít để ý tới và chúng ta chủ quan chúng ta coi thường và chính vì vậy mà nó đã âm thầm lây nhiễm trong cộng đồng ra rất là nhiều nhà nước và chính phủ cũng như tất cả các ngành y tế đã tìm cái cách kiểm soát dịch rất tốt rồi nhưng mà tại sao ca nhiễm nó không giảm mà nó có nguy cơ là tăng rất là nhiều như vậy và sau đây Vinh xin à, đọc ra 22 cái nguyên nhân cái nguyên nhân thứ nhất là chúng ta có nuôi thú cưng đúng không nuôi chó hoặc là nuôi mèo thì thực ra chó với mèo của chúng ta chúng ta nghĩ rằng á là nó chỉ ở nhà hoặc là nó không có lây lan gì hết nhưng mà thực chất vô tình á, nó chạy qua nhà hàng xóm nó chơi ở bên nhà hàng xóm hoặc là nó ăn ở những cái nhà mà có người bị nhiễm covid 19 đó thì khi nó nó ăn những cái thức ăn thừa đó hoặc là nó qua nó chơi với những cái con vật ở những cái người ở những cái gia đình mà bị nhiễm covid 19 đó nó vô tình nó mang cái dịch bệnh về mang cái con Covid về mà chúng ta không hề biết. Bằng chứng là có một số gia đình đã cách ly ở nhà rất tốt và hoàn toàn ờ, không có bị nhiễm bệnh. Nhưng chúng ta không hề lưu ý cái chuyện này đúng không? Và nó đã vô tình nó bị lây cho những cái gia đình khác. Rồi, cái nguyên nhân thứ hai là chúng ta thấy rằng là bất cứ một cái nơi nào đó hiện phát hiện Covid-19 là các nhân viên y tế, bác sĩ tập trung cái nơi của tất cả các khu phố đó lại để mà lấy mẫu xét nghiệm thì như chúng ta đã biết đó khi lấy mẫu xét nghiệm đó một bác sĩ đó một người đó chỉ mặc một bộ đồ đó suốt trong khi lấy xét nghiệm bao nhiêu là con người khác thì khi mà cái người mà bị nhiễm trong cái số đó, đó họ hả họng ra hoặc là lấy những cái dịch từ trực tiếp rồi tiếp tục dịnh tay lên đầu lên tóc của cái người mà được xét nghiệm tiếp theo thì đó có phải là nguy cơ lây lan khủng khiếp nữa không đó là một cái nguy cơ nữa rất là chủ quan tại vì bác sĩ chỉ mặc một bộ đồ thôi đâu phải lấy một người là thay một bô tay ra là thay tất cả những cái cái khẩu trang hay là bộ đồ khác ở trên người nữa đâu thành ra đó là một trong những cái nguy cơ nữa cứ mỗi lần xét nghiệm là nó lại tăng những cái ca cộng đồng là như vậy ha, cái này là chúng ta hết sức lưu ý và ngành y tế mình hay là bác sĩ những người lấy làm sao có cái cách nào đó để cho nó bớt lây lan trong cái chuyện này chứ đây là một cái vô tình cái vô tình thứ hai nữa là những người tập trung ở đó, đó đi xét nghiệm hoặc là đi chích vaccine đó thì chúng ta lại có những người ông tám bà tám lại tầm năm tầm ba à, trước khi vô ngồi cái chỗ giãn cách thì đôi khi còn nói chuyện với nhau còn rất là chủ quan ha rồi trong cái không khí đó đó rất là nhiều người trong đó thì sẽ có người bị nhiễm thì cái luồng gió nhiều khi phía trên phía dưới bên hông nó thổi hướng nào đó thì những người ngồi chung quanh rất là có khả năng lây nhiễm ha nó bám vô quần áo vô tóc vô người của chúng ta rồi khẩu trang đôi khi kéo ra để hút thuốc rồi để kéo ra để nói chuyện tám chuyện với nhau rồi nó nó nó bay theo cái luồng gió bởi những cái ách xì hay những cái ho của những người phía trên những cái nói chuyện của người phía, phía trên đó hay là mở khẩu trang ra uống nước hay là mở khẩu trang ra ăn ở những cái hành động này đều là những cái nguy cơ lây nhiễm rất là là lớn ở trong cộng đồng cả nhà rồi nguyên nhân tiếp theo nữa đó là khi mà chúng ta mua mua trứng gà, trứng vịt, chúng ta mua rau củ ở ngoài, mua về nhà mà không có rửa sạch bằng nước muối. Cái này mẹ Vinh làm rất là kỹ, mặc dù người ta bán ở dưới sông nè, không có đi chợ luôn. Đó, người ta chạy cái ghe người ta bán dưới sông nè, mua. Rồi trước khi đem về nhà là phải rửa ở rất sạch ở ở dưới sông rồi. Đó. Mình rửa thật là sạch rồi mình đem về nhà mình ngâm nước muối nữa phải để ở nhà phơi ở ngoài phơi nắng rồi à, một hồi rồi bắt đầu mới đem vô nhà rửa nước muối lại thì bắt đầu mới chế biến nấu ha nha rồi cái nguyên nhân tiếp theo nữa đó là chúng ta trao đổi tiền qua lại mà khi mua bán đó chúng ta không chịu xịt cồn sửa trùng đó chúng ta cứ quên đi đây là những cái rất là cơ bản thôi tiền mà đưa qua đưa lại mà thối qua thối lại đó chúng ta không biết chúng ta cầm cái tiền đó đó không có xịt khuẩn là vô tình chúng ta bỏ vô túi chúng ta đem về vô, vô, vô nhà của mình rồi cái tay chúng ta chúng ta cầm chúng ta lại quên rửa hoặc là vì cái gì đó chúng ta không chịu xịt cồn liền chúng ta không chịu xịt khử khuẩn liền và chúng ta cứ cái tay đó chúng ta cứ cầm nắm tất cả mọi thứ và cứ chai chét lên trên mặt của mình đó cũng là một nguyên nhân lại lây nhiễm nữa rồi nguyên nhân tiếp theo nữa là à, những cái nơi mà tập trung đông người những cái nơi còn làm việc nè ngồi gần nhau ăn trưa hay mở khẩu trang ra ăn đó ha thì đó cái hơi của con covid này nó bay ra theo cái cái cái cái luồng không khí ha lúc đó mở khẩu trang rồi hoặc là uống nước tất cả những cái hành động đó đó mà chúng ta không có lưu ý mà tránh xa với nhau ra ha, hoặc là chúng ta không có ý thức người phải chọn một cái cái góc để mà mà tách biệt với nhau ra khi mà ăn uống vẫn còn muốn muốn muốn ngồi gần gần nhau hay là ngồi 2 mét thì cái luồng gió hoặc là axi của người ở trên thì người dưới gió vẫn có thể bị nhiễm covid như cả nhà dù là dính liền nha không có lau chén đĩa uh, muỗng trước khi ăn đó, nhất là khi mua cái đồ bên ngoài hoặc là do người khác mang lại cho chúng ta đó có thể là những cái nhà kế bên hàng xóm ha họ mang qua đồ ăn cho chúng ta họ mang cơm hộp tới cho chúng ta hoặc là chúng ta mua đồ ăn chúng ta ráp ở ngoài chúng ta đặt ở đâu đó người khác chở tới rồi chúng ta không có xịt, xịt cồn và và và và sát khuẩn và chúng ta cứ vô tình chúng ta cầm cái tay chúng ta vô và chúng ta mở ra chúng ta ăn một cách rất là tự nhiên và đây là một trong những cái nguyên nhân bị nhiễm nữa ha rồi covid nó nó nó dính trong tất cả những cái món đồ mà chúng ta có thể nhận từ bên ngoài những các anh chị rồi tiếp theo nữa đó là một cái cây viết à, mà, mà quá nhiều người dùng không có xịt phủng ở cái nơi công cộng rồi chúng ta thấy rằng là chúng ta đi qua những cái chốt hay là những cái cái cái chiến sĩ những cái người à, khác mà đem cái tờ khai y tế để cho chúng ta khai hoặc là chúng ta phải viết vô cái giấy đi chợ hay là bất cứ những cái gì đó chúng ta cầm cái cây viết ở cái nơi công cộng đó chúng ta cần viết đó thì cái cây viết đó quá nhiều người cầm À, rồi trên cái mảnh giấy nữa cái mảnh giấy của chúng ta cầm nữa đó mảnh giấy đó đã truyền tay qua lại biết bao nhiêu người rồi mà mảnh giấy đó có dính covid thì vô tình chúng ta cầm vô chúng ta không có xịt khuẩn trong đó nữa thì ý y là chết chết chắc luôn có rất là nhiều người ý y và chủ quan luôn và vinh thấy đây đây là một trong những cái nguy cơ rất lây nhiễm rất là nhiều trong cộng đồng mà không hiểu vì sao đã cách ly rất là kỹ rồi mà cứ vẫn lây lan hoài bởi vì cái thói quen sinh hoạt của chúng ta chúng ta chủ quan chúng ta nghĩ rằng chắc không có đâu cái, cái chuyện này nhỏ mà không sao đâu nhưng thực chất chính vì cái chủ quan đó covid nó mới lây nhiều rồi nguyên nhân tiếp theo nữa nè là chúng ta ôm cái bình oxy đi khắp nơi luôn cái bình oxy rồi oxy cho bệnh nhân những người bị nhiễm covid những người dương tính ở trong phòng cách ly ở trong bệnh viện đó. thì trong quá trình mà những người bệnh nhân nằm ở trong đó thì con covid đâu có biết nó nằm ở chỗ nào rồi chúng ta át xì chúng ta ho hoặc là tay chân của họ chạm vô những cái cái cái cái ở trong cái cái bệnh viện cái nơi cách ly đó đó rồi rồi cái người ôm cái bình đó gắn cho những cái người tiếp theo hoặc là hay là uh, mang ra cộng đồng hoặc là đem về bơm bơm oxy tiếp thì vô tình lại là chạm tay mình vào đó nữa lại là dính nữa mà chúng ta không không biết luôn rồi hết sức kỹ trước khi chạm tay vào bất cứ cái gì chúng ta phải xịt khuẩn xịt sát khuẩn rồi nguy cơ lây nhiễm tiếp theo nữa ha là cái điện thoại của chúng ta điện thoại chúng ta nghe gọi hoặc là chúng ta tới những cái nơi nào đó chúng ta khai báo y tế hoặc là chúng ta đi bên ngoài chúng ta hãy để cái điện thoại xuống bàn rồi cái điện thoại này cũng là một trong những cái nguyên nhân nó dính những con Covid-19 ở trên những cái bàn ở như những cái vị trí mà nơi chúng ta đến đó. rồi chúng ta cứ để điện thoại đó rồi chúng ta cầm lên chúng ta để vô đây chúng ta nghe rồi thì khi cái điện thoại của mình để xuống đó nó đã dính con Covid rồi chúng ta để ở đây chúng ta hít là nó vô ngay lập tức liền cho nên lúc nào chúng ta phải cầm một cái gì từ ở bên ngoài vô là chúng ta xịt khuẩn ngay lập tức sát khuẩn ngay lập tức xịt cồn ngay lập tức nguyên nhân tiếp theo nữa là chúng ta mở cửa vô nhà không có rửa tay không có sát khuẩn rồi khi chúng ta đi ở ngoài về đó chúng ta có công việc đi ở ngoài về đó chúng ta chưa kịp xịt sát khuẩn mình đó mà chúng ta cầm vô cái tay nắm cửa cái tay nắm hàng, hàng rào cái cổng của chúng ta đó hoặc là cửa phòng của chúng ta đó thì vô tình lỡ ở ngoài đó chúng ta cầm biết bao nhiêu vật ở ngoài rồi về nhà chúng ta cầm vô tay nắm đó rồi rồi cái người thân của chúng ta cầm vô trong đó có thể con covid nó chưa vào người mình nhưng mà cái người nó còn nằm trên cái tay đó thì cái người thân của mình cầm vô là dính mình trước khi mình bước vô nhà là mình phải cởi hết cái cái cái cái bộ mà mặc ờ, bảo vệ ở ngoài rồi mình xịt khuẩn hết trên hoặc là mình mình mình tắm rửa như thế nào đó tất cả mọi thứ mình mặc hai ba lớp như thế nào đó mình cởi mình bỏ ở ngoài mình xịt sủng hết trơn rồi mình bước vào nhà hãy nắm cái tay vô cái chốt cửa mình mở nha cả nhà đây cũng là một trong những cái nguyên nhân lây lan nữa đó chúng ta đừng có ý y chủ quan tất cả con vi khuẩn con virus ở khắp nơi hết đó nha rồi tiếp theo nữa là đổ rác chúng ta xài rác nhất là những cái nhà cái nhà mà có người bị nhiễm covid 19 rác cứ bỏ vô đó rồi đem ra ngoài đổ rồi cái người đi đổ rác ta không có xịt sát khuẩn trước khi chúng ta mang ra ngoài nhớ nha à, đi đi ra ngoài chúng ta bỏ rác chúng ta cũng phải mang khẩu trang và chúng ta cũng phải nhất là những cái người những cái gia đình mà bị nhiễm covid 19 làm ơn tất cả các rác sinh hoạt thải ra xịt sát khuẩn dùm hãy bỏ vô thùng rác để không thôi cái người tới lấy rác họ cũng có thể rất là bị có nguy cơ bị lây nhiễm nữa tiếp theo là nhận hàng từ shipper ha rồi cái nhận hàng này shipper thì hôm đó nay cũng có rất nhiều người đã nói rồi nó đây là một trong những cái nguồn lây nhiễm nữa shipper thì mọi người biết rồi đi ta bà thế giới luôn họ giao đồ cho tất cả những cái người đặt hàng thì trong đó mình không biết được là cái người nào nhiễm cái người nào không nhiễm nên khi nhận hàng từ shipper làm ơn đừng có lấy trực tiếp kêu người ta để xuống đó nếu tốt nhất là chúng ta nên chuyển khoản đừng có đưa tiền và đừng có nhận tiền thối từ shipper nha rồi còn dư chút đỉnh thôi cho người ta luôn cũng được hoặc là thôi kiểu là chuyển khoản đi cho nó chắc ăn kêu người ta kêu, kêu shipper nó bỏ món hàng xuống đó cho mình mình mang cái chai xịt khuẩn theo hôm trước Vinh nhận hàng cũng như vậy mang chai xịt khuẩn theo sát khuẩn theo xịt toàn bộ ướt dẹp hết trơn để đó một hồi rồi chúng ta hãy chạm tay vô khi chúng ta chạm tay vô chúng ta cầm cái món đồ đó chúng ta để lên xe hoặc để lên bọc để những cái nơi nào đó xong chúng ta vẫn phải xịt cái tay của chúng ta cho cho cho, cho chắc ăn ha rồi sau vài chục phút đó, rồi chúng ta hãy đem cái món đồ đó vô nhà rồi chúng ta khui mà nếu mà khui ra kỹ nữa trong cái hộp đó chúng ta xịt luôn ở trong cái món đồ mà chúng ta lấy ra từ trong cái hộp luôn cái nguyên nhân tiếp theo nữa đó là ở nhà chung cư ha ở nhà chung cư mặc dù cái nhà này bị uh, dương tính và cái nhà kia không bị dương tính nhưng mà vẫn có khả năng lây nhiễm nha cả nhà là vì sao là vì trong vinh ở chung cư vinh biết nè uh, nó có một cái cái quạt cái quạt hút ở trong cái toilet chúng ta đó là cái quạt thông hơi thông gió của tất cả các tầng luôn từ tầng 1 cho đến tầng cao nhất thì cái quạt cái quạt ở trong toilet chúng ta là hút cái hơi nóng hoặc là hút những cái mùi ở trong toilet ra thì các bạn biết là toilet là một cái nơi rất là dơ và những cái gia đình mà bị nhiễm covid á họ cách ly tại nhà hoặc là họ chưa phát hiện ra họ còn đang ở nhà họ ho hoặc là họ ách xì gì đó thì chính cái quạt đó nó hút ra và nó thổi nó nó hút lên các cái tầng khác và các cái tầng nào mà không có mở quạt hút á, thì gió nó nó nó nó, nó lưu chuyển trong nhà mở cửa thì rất có thể là nó nó nó đi theo cái đường cái đường ống đó vào nhà của chúng ta cái đường thoát thoát khí đó đó và cái người đi toilet của một cái căn nhà khác hít phải cái hơi đó vô dính ha đây cũng là một cái cái nguyên nhân cũng khá là lớn mà người ta không hiểu vì sao người ta bị nhiễm covid mặc dù ở nhà là là cách ly rất là tốt rồi làm tất cả biện pháp 5K rất là an toàn này nhưng mà ở trong nhà vô vô tội dạ vậy đó vẫn bị nhiễm nha cho nên là cho cái quạt hút ở trong nhà mình lúc nào cũng phải bắt nha để cho nó hút cái hơi ra rồi nấu ăn gọt rau củ ha thì làm ơn mang cái bao tay vào khẩu trang vào dùm trước khi gọt rau củ thì cũng phải tẩy khuẩn rửa uh, nước muối rồi cho nó sạch hết nha cả nhà rồi hãy làm nha rồi đem cái cái cái cái đồ ăn này đi tiếp tế cho người ta hoặc phải giao cho người ta thì phải bảo đảm rằng được sát khuẩn được xịt khuẩn trước khi giao cho người ta và cái kỹ hơn nữa đó là cái người nhận từ cái cái cái cái đồ ăn từ bên ngoài vô đó cũng phải xịt sát khuẩn trước khi mình nhận và trước khi mình mở ra mình dùng hết sức kỹ dùng còn nếu không là nó cứ lây lan mãi âm thầm lây lan mãi trong cộng đồng thôi với những nguyên nhân rất là đơn giản và vô lý mà đôi khi chúng ta không có nghĩ tới đó mà cái số ca nó cứ tăng lên hoài là như vậy rồi tiếp theo nữa ha cái người mà tiêm một mũi hay hai mũi vaccine đó họ có thể vượt qua được cái cái cái chết và cái vaccine có thể cứu sống được cho mạng của họ nhưng mà nếu mà họ vô tình họ không kỹ đó họ có thể lây cho người khác tại vì con con virus con virus đó nó còn ở trong người của họ đó. họ chủ quan họ mở khẩu trang họ ho họ đi khắp nơi ta bà thế giới thì con virus nó vẫn bám ở trên người mang tới cái sự lây lan đó cho người khác ha cả nhà cho nên những người nào tiêm vaccine rồi thì cũng làm ơn phải đeo khẩu trang và cũng biện pháp 5K như tất cả mọi người dùm để giúp cho người khác mình khỏe mình may mắn mình được chích vaccine đầy đủ rồi mình có thể thoát chết thì mình phải giúp cho người khác rồi tốt nhất là sau khi mà chúng ta đi chợ hay đi bất cứ ở nơi nào về đó thì chúng ta hãy sát khuẩn toàn thân cho thật tốt bỏ hết cái đồ bên ngoài rồi nhảy vô nhà tắm tắm rửa sạch sẽ liền rồi chúng ta hãy bước ra sinh hoạt chung với gia đình hay vào phòng của chúng ta hay cả nhà rồi nên nhớ rằng là tất cả mọi món đồ mà chúng ta sinh hoạt chúng ta nhận từ bên ngoài chúng ta tiếp xúc với bên ngoài thì đi đâu cũng làm ơn mang cái chai sát khuẩn theo dùm cái chai cồn theo dùm chạm bất cứ món đồ gì chúng ta cũng phải xịt vào và khẩu trang thì đừng bao giờ kéo xuống đừng có chủ quan nha mình không biết người nào bệnh người nào không bệnh đâu tại vì giờ cái người bệnh rất là khỏe không có biểu hiện liền cho chúng ta biết đâu đảm bảo ha đó là tất cả những cái nguyên nhân hai mươi mấy cái nguyên nhân đó thì nó có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng âm thầm mà chúng ta không hề biết và chúng ta rất là chủ quan chúng ta nghĩ rằng ở ờ, nhỏ thôi một chút không sao hết ờ, vô rửa tay sơ sơ là được không có đâu nghe cả nhà con virus mà nó đã dính vô tay của mình dính vô người quần áo hay là đầu tóc của mình rồi đó hay là cái vật dụng nào mà chúng ta đem về nhà rồi đó nó không đơn giản đâu tại vì nó sống ở trên đó rất là lâu đó mà chúng ta cứ vô tình và chúng ta chủ quan chúng ta ý y như thế là con virus này nó hoành hành trong cộng đồng quay mà không có thể nào mà giảm được số ca cũng không có thể giảm được số người tử vong nữa cho nên ý thức của mọi người là rất là quan trọng cả nhà ha rồi thôi mong cả nhà nắm được những cái nguyên nhân này nó rất là gấp rồi và và chúng ta phải hết sức tuân thủ quy tắc 5K và nhớ là sát khuẩn mọi lúc mọi nơi bất cứ vật dụng gì chúng ta cầm từ bên ngoài nha cả nhà nhớ thật kỹ từ tay mình cho tới tất cả những cái món đồ đó ha rồi mong là cả nhà chúng ta hãy tuân thủ thật là nghiêm để có thể tự giúp mình và giúp cho gia đình của mình giúp cho cộng đồng giúp cho xã hội giúp cho cả đất nước chúng ta mau chóng vượt khỏi cái bệnh dịch này để chúng ta trở lại cuộc sống bình yên hạnh phúc như chúng ta đã từng có Thôi thì Vinh xin chào cả nhà và chúc cho cả nhà thật bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Mong rằng đại dịch sớm qua đi để chúng ta có thể gặp lại. À, xin chào cả nhà nhé